Chào mừng bạn đến với New Amay Việt Nam. Để trở thành nhà phân phối của New Amay Việt Nam, bạn phải thực hiện 3 bước sau đây. Bước 1 ký hợp đồng nhà phân phối. Bước 2 hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản. Bước 3 cấp thẻ thành viên. Khi nộp hồ sơ, bạn cần lưu ý những yêu cầu sau. 1. Hợp đồng nhà phân phối. 2. Hai ảnh 3 x 4 của người đăng ký. 3 chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lực 4, thông tin tài khoản ngân hàng 5, số điện thoại người đăng ký 6. Địa chỉ email người đăng ký Bước 1. Ký hợp đồng nhà phân phối Sau khi hoàn tất, chuẩn bị hồ sơ đăng ký, bạn có thể đến trụ sở hoặc chi nhánh của Newmay Việt Nam. Nhân viên của Newmay Việt Nam sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, hợp đồng sẽ được ký kết. Bước 2. Hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản để được cấp thẻ thành viên và mã số nhà phân phối bạn sẽ phải tham gia khóa đào tạo cơ bản. Để tham gia, vui lòng truy cập vào website www.newamazaasia.vn chọn mục đào tạo trực tuyến, sau đó hoàn tất thông tin đăng ký học trực tuyến và tham gia chương trình đào tạo cơ bản. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản, bạn phải thực hiện cam kết hoàn tất khóa học. Bước 3. Cấp thẻ thành viên Khi hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản, bạn sẽ được Neomed Việt Nam cấp thẻ thành viên trực tiếp tại các cơ sở của Neomed Việt Nam. Sau khi được cấp thẻ thành viên, bạn được quyền mua hàng, bán hàng hoặc tuyển dụng.